Hôm nay chúng ta cùng ôn tập lại phần văn kể chuyện và thông qua đó cô sẽ hướng dẫn các con cách để chúng ta xây dựng một bài văn kể chuyện với trình độ lớp 5. Chúng mình bắt đầu vào bài ngày hôm nay, phần ôn tập văn kể chuyện. Vậy trước hết chúng ta sẽ nhìn lại thế nào là văn kể chuyện. Trong văn kể chuyện chúng ta cần có những yếu tố gì? Cô muốn các con cùng ôn lại phần kiến thức qua một câu chuyện sau. Câu chuyện có tựa đề cho mẹ về quê các con nghe cô đọc câu chuyện nhé cuối đời nội tôi lẫn mắt mờ một đời lo toan hằn sâu trong mắt nội hễ cha tôi về là nội dục cho mẹ về quê bao giờ cha tôi cũng vui vẻ thưa mẹ vâng rồi vờ gọi xe đâu đưa cụ tôi về quê. Cha nhấc nội vào xe, tức là cái ghế đẩy ấy, đẩy ra sân, vòng vào bếp, quay lên nhà. Tới quê rồi. Ẵm nội lên phản, cha tôi tíu tít. Thím hai, lấy nước mưa cho mẹ rửa mặt. Nội vớt nước, thích. Nước mưa mát quá. chưa nóng chỗ, nội tôi đòi. Cho mẹ ra Hà Nội. Cha sẵn sàng, vâng. Lại lên xe, lại nhún nhảy ra sân, vào bếp, lên nhà và đặt nội vào đúng cái giường ấy. Cơm, ra đến Hà Nội là nóng. Nội than. Suốt 4 năm, ngày nào cha tôi cũng tất bật, vui vẻ cho mẹ về quê như thế tôi đã thấm chữ hiếu từ thuở ấu thơ